con cứ ngồi tại chỗ hỏi được con được đứng dậy. con phải thầy là thầy giảng về nhân quả thì ờ, hàng ngày mỗi cái hành động của mình thiện ác thì nó đều đi từ cái xanh ngay thế thì, thì trước con cũng là thầy nói là bây giờ ví dụ như là có một người đang mang thai đang chữa này sinh một cái người này đang trên trường các hối nhưng mà khi cái người này đủ duyên rồi có một cái người này đến thì thiếu một cái duyên về tình cảm gặp những người này cái người đi liền thì cái, cái bà bên kia cũng là, là đi luôn thì tức là cái, cái, người này nó sang bên kia thì như thầy con cũng hỏi thầy xem là cái như vậy là khi mà mình cái thân này mà nó chết đi tức là nó chưa đủ cái nghiệp chưa đến cái ngày giờ để chết tức là phải còn thiếu một cái nghiệp duyên nào nữa thì nó phải giờ hội đủ cái duyên đấy thì cái thân này đi mà cái thân cái cái nghiệp này nó phải hội đủ tức là nó phải hợp duyên với một cái cái cái cái, cái người người người, người, người, người đang băng bầu kia thì cái người đấy thì tức là cái người khi này tắt thửa thì cái người kia bắt đầu mới chuyển nó ra để tức là có phải như thế không à, ừ, nói như thế này con Vâng. con đang vướng cái chỗ đấy con ở đây thế này bây giờ một cái người đang đang bệnh nằm ở trên giường bệnh hấp hối nó chưa chết mà bên kia một cái cái cái, cái, cái duyên nó chưa hợp cho nên cái người này nó nằm nó tha, thôi thớp hoài mà nó chưa có thời sự ca thì nó lần lượt nó tương ưng từng hành động chúng ta nhân quả một từng hành động mà nó đi sinh rồi nhưng mà khi mà bỏ cái thân của chúng ta là cân cái cần tự nghiệp của chúng ta thì lúc bây giờ nó không phải nó bỏ thân này thì nó nó sanh rồi nó cũng đang sanh rồi chứ nó không nó đang sanh và nó sẽ nó đã sanh và nó đang tiếp tục sẽ sanh bây giờ vừa bỏ thân này thì nó tương ưng nó tương ưng với cái bào thai nào đó với cái cái người nào đó đang giao hợp thì lúc bây giờ nó tương ưng đúng lúc đó mà cái duyên của cái nhân quả của người này hết nó mới chết chứ còn nó chưa hết nó chưa có chết đâu còn trả nợ nhân quả còn cái hành động mà thiện ác cũng như bây giờ thầy nói trong cái trái đu đủ nó có nhiều cái hộp phải không nhưng mà đâu có nghĩa là nó lên hết đâu khi mà nó nó cũng như cái hành động chúng ta đâu có nghĩa là chúng ta cái hành động ác của thầy nó tương ưng với với cái cái cái cái người đó nó nó sanh được liền đâu nó có khi nó tương ưng được với cái người đó thì nó sanh được là cái cái nhân đó ví dụ như bây giờ trong cái quả của thầy nó có nhiều cái hạt trong cái quả ví dụ như bây giờ thầy bị người ta đá đập đập thì tất cả những đó nó thành ra những cái cái quả là thì trong đó nó có những cái từ trường của nó nó phóng xuất ra thì phóng xuất ra nó là cái, cái hạt tiếp tục của nó trong cái quả đó không bởi vì thầy ăn cắp nè bây giờ họ bắt được thầy họ đánh thầy là họ đạp thầy là họ thôi thầy đủ cách không à, do, do đó đó những cái quả mà bị đánh đập đau khổ đó đó thì nó có cái hạt của nó tức là cái từ trường thì cái từ trường đó nó sẽ tương ưng ở trong cái thời gian nó tương ưng ở trong cái thời điểm đó mà nếu nó đúng cái tương ưng đúng thì nó sinh ra được mà nó không tương ưng đúng thì cái đó nó thành cái từ trường nó nằm trong không gian thôi các con hiểu nó tương ứng đúng với lúc đó bây giờ thầy được bị người ta thoi đá đập thì những cái hạt đó nó nó cái, cái, cái, cái từ trường đó tương ứng ở trong kia như bây giờ nhìn trong nước cái giờ này nó không có ai xanh hết thì nó không tương ứng thầy đang bị đánh mà nó không tương ứng thì cái từ trường đó nó sẽ thải ra trong không gian nó nằm đó có không rồi cái mà nó tương ứng được thì nó sẽ sanh ra không nghĩa là cái từ trường đó mà nó hợp duyên với cái cặp vợ chồng nào đó thì nó sinh ra với một cái loài động vật nào đó trong cái giờ đó thì nó sẽ sinh ra làm lợi được vật con hiểu chỗ đó chưa mà bây giờ nó không tương ưng thì nó phải ra nó thành từ trường nó nằm đó và cuối cùng mà tới khi mà thầy chết á, thì những cái từ trường nó phóng ra đó bây giờ nó tương ưng cho nên thầy nằm đây mà cái nhân quả nó chờ để mà cái từ trường mà phóng ra chưa được tương ưng tức là những cái hạt giống này nó còn nằm ở trong cái quả những cái quả đó đó cho nên đồng thời mà khi thầy chết rồi những cái từ trường mà chưa sanh ra thì nó sẽ tương ưng được nó sanh ra mà nó không có cái chỗ mà sanh ra thì nó cũng nằm trong từ trường đó nó hoài nó như những cái từ trường khác con hiểu không nghĩa là người nào cũng có tham sân thì nó cũng giống nhau chứ nó đâu có khác nhau được cho nên đâu có nghĩa nói cái từ trường này của riêng tôi đâu bây giờ hai cái cục 500 nó có cái sức hút của cái mảnh vắt thì cái sức hút đó cái sức hút của 500 này với cái của 500 kia nó giống nhau bây giờ chúng ta gồm lại hai cái hai cục 500 thì cái sức hút của 500 nó lại mạnh hơn gọi là nghiệp lực con hiểu không thì vậy cho nên nó một ngày mà con giận hờn người kia giận hờn thì cái giận hờn này cũng như cái, cái từ trường này nó sẽ tương ưng nó giống nhau thì nó hợp nhau lại nó thành một sức hút đức mạnh và sức hút đức mạnh nó tương ưng với cái người mà sân kia cũng giữ sợ nó thì nó là sân khác cho nên nó là nhân quả nó chung chứ nó đâu có riêng ai nó đâu có riêng ai mình thấy như mình riêng nhưng mà sự thật là trong nhân quả đó có mình trong đó bởi vì mình nhân quả mà làm sao mình hoài nhân quả được là không có mình à, cho nên vì vậy mình thấy cái trò của nhân quả nó kinh khủng thiệt à, mà tại vì mình phóng xuất ra có mình trong đó mà còn bây giờ người nào cũng cũng giảm bớt giảm bớt như bây giờ mình tu là cái số mình nó giảm bớt cái thân rồi nó giảm bớt cái tham rồi cái từ trường của mình giảm bớt thì nó không tương ưng với cái người thế gian được nó không giống người thế gian nhưng mà trong cái số người thế gian đó nó có những cái người giảm bớt nó tương ưng giống người đó thì nó ngồi được còn khi mà hoàn toàn nó năm hạ phần ký sử của nó thì nó không còn tương ưng với người thế gian nữa mình chưa có việc được năm hạ phần ký sử thì mình còn là người thế gian cho nên nó không tương ưng được nữa cho nên nó không sanh mà cái người mà năm diệt năm hạ bằng kiết sử rồi thì họ không có sanh mấy <laughs> họ đâu còn dục nữa mà sanh họ năm hạ phận kiết sử cho nên họ không còn tham dục nữa cho nên không có sanh nữa cho nên làm sao bây giờ chúng ta tu vì vậy mà chúng ta tu tới mình chúng ta diệt năm hạ và kiết sử thì không còn người sanh mình được nữa đừng nói con người thôi chứ đừng nói chi là vật là vật nó đâu có thành ra nó còn dục như bình thường nó đâu có biết đâu mà ngăn chặn cho nên chúng ta không sanh loài vật được vì vậy mà đức phật nói khi mà người mà mà Việt Nam đã Việt Nam học bằng kiếp sử thì khi chết đi đó thì họ tiếp tục họ tu trong tưởng đó. tức là họ ở trong cõi trời họ tiếp tục họ tu cho nên chúng ta cũng đâu mất phạt để tới khi mà chúng ta hoàn toàn nhập diệt vào niết bàn cuối cùng đó cái sự tương ưng của đạo phật nó cụ thể và nó rõ ràng như vậy cho nên trong khi đó đó cái người mà chờ đi đó là những cái hộp cái hạt giống đó, nó chưa có tái sanh được khi mà nó đúng lúc mà con đúng lúc cái nhân quả cái nghiệp của con nó hết thì nhân quả nó, nó, nó, nó con phải chết thôi thì những cái từ trường đó bắt đầu tương ngưng tương ngưng cho nên chúng ta chết nó cũng sanh mà chúng ta sống nó cũng sanh <laughs> nó không có phần nào thầy con hỏi tôi hiểu cái này con hỏi thầy cũng có đúng bây giờ ví dụ như trong hàng ngày thì có những cái tư thường có những cái hành động mình à, phát ra mình làm mà nó ra đầy đủ cái lực là cũng có cái lực đủ mạnh để hợp những cái một cái, cái trường hợp nào đấy thì nó tái sanh luôn và cũng có những cái cũng có những cái hành động mình làm là cái tình trường nó chưa đủ mạnh để đi hợp để nó không đủ thì nó thì, thì ví như là là cái loài thảo mộc ấy tức là có những cái loài thì nó chỉ được 3 tháng nó chỉ quả cũng có loại một hai năm mà có loại 10 năm chỗ quả thì cái cái cái cái, cái nghiệp của mình nó cũng tương đứng như thế nó cũng như, như là thảo mộng vậy thôi dạ. Dạ rồi cái hạt nó đi tái xanh nó cũng vậy nó tương ưng được cái nơi đúng cái chỗ nó xanh thì nó xanh được còn không đúng thì nó cũng bị lép thôi thầy con muốn hỏi thêm cái chỗ là à, ví dụ như là hàng ngày mà con con đi ban đêm á thầy khi mà con đi ban đêm thì trước khi con đi hoặc là khi con đi con cứ tác ý là trời tối này đi thứ hai nó mắt kém thì đi thôi chân nó không vững á thì có khi là các con như là các cái bài thông tin của ý là dưới thì nên tránh người đi có một mô hình nó chậm đạp vào để vào thì các vị mà có đẩy chân đẩy tay thì cũng không cảm mà nếu ai có mạng thì cũng cầu mong cho sống được thì trở thành cái người đấy thế thì như thầy những khi con đi như thế thì những lúc mà con vô tình con dám như thế mà con có những cái tâm niệm con con tác ý như thế thì cái cái hành động mà con vô tình đấy thì ờ, nó có nó có còn còn cái nghiệp mình đi để mình tái tái sanh ừ, không con nói như thế này tại vì con có ước nguyện rồi tức là cái tâm nguyện của con đó là có ước nguyện con có đọc cái cái cái cái, cái, cái, cái tập giới mà dạy mười 17 cái điều ước nguyện khi mình ước nguyện cái điều đó, đó khi mà lợi chúng sanh đạt nó sẽ do cái điều ước nguyện mà mình giữ giới mình tu hành nó sẽ tái sanh Đấy, tại con không tu mà con đi bình thường là tức là ban đêm ở nhà chứ không phải trong cái giờ tu ở đây mình cái ban đêm ở nhà con đi con đi mà con bác ý mà vâng rồi con có giữ giới không con không giữ giới <laughs> nghĩa là con giữ giới là con ăn ngàn bữa dạ, con có giữ giới ạ. À, thì con giữ giới vậy thì ừ. con ước nguyện được con giữ không giữ giới thì con được con không giữ giới thì cái cái nghiệp chúng sanh nó cũng đang việc đang tạ nhưng mà con ước nguyện nó không thành công nó không thành công bởi vì giới luật là hàng đầu mà mình giữ giới thì mình ước nguyện thì nó mới đạt được mà con giữ giới con ăn ngàn bữa con sống giới những cái giới luật mà mà con đã từng học đó nhất là năm giới của người cư sĩ con giữ gìn trọn vẹn đừng có vi phạm năm cái giới thì con cũng ước nguyện được chứ đâu phải không nhưng mà tám giới thì nó hơn vậy thì à, tất cả những cái điều mà mình đã giữ giới được thanh tịnh thì cái sự ước nguyện của mình gì ban đêm mình đi giả lại con đi kinh hành mà con tu nữa thì cái sự ước nguyện đó nó còn hiệu quả lắm hiệu quả lắm cho nên ờ, nó cái loài chúng sanh mà lỡ mình bị đạp bị gãy chân này kia rồi với giả lại khi mình ước nguyện vậy nó có sự giao cảm mà chúng sanh nó sẽ tránh ít có giảm đạp lắm cho nên ví dụ như chẳng hạn như thầy đi ra ờ, ngoài thất thầy đi ban đêm đó thì biết rằng ở dưới chân mình thì có những cái loài ốc rồi nhiều lắm nó ban đêm bò đi ăn mà cho nên mình ước nguyện cho tất cả loài chúng sanh ở dưới đất đó ừ, khi bước chân đi đến thì đừng có gieo cái duyên để cho tôi cảm nhận thấy cái sự đau khổ của chúng mình nhớ quyện mình bước đi của mình đừng có gặp những cái điều đau khổ đó không có do với bằng chứng của mình tạo nên cái sự đau khổ đó thì cái ước nguyện đó với một người mà nỗ lực tu tập thanh tịnh thì lần lượt nó hết nó không còn có nhưng mà mới đầu thì nó còn là tại vì nó cái tâm mình nó chưa thanh tịnh nó còn nó chưa có có, có, có đủ cái lực cho nên nó cái cái, cái loài vật nó nó không có cái, cái giao cảm được nó hoặc là nói cho đúng hơn là cái duyên nhân quả mà khi một người tu mà có cái tâm ước nguyện vậy dường như là nó không có sắp xếp nó không có sắp xếp với bằng kinh của mình cho nên mình ít có đi đạt lắm còn khi nào mà mình không có à, tác ý mình không có nói trước thì nó có thể là mình đi đạt còn mình tác ý trước rồi thì dường như là tất cả chúng sanh nó tránh hết cho nên thầy giả mấy con là ta ý rồi mình đi đó để cho tất cả loài chúng sanh ở dưới chân mình nên tránh à bây giờ tôi đi kinh hành tôi ban đêm tôi không thấy mong sao loài chúng sanh đừng có um, đi ra nơi bạn nơi bước chân tôi bước xuống để mà tránh thì nó sẽ ước quỷ con nó sẽ thành tựu được cái điều đó rồi con rồi cái này có chỗ nào con hiện này có làm sao đâu thái gì đâu nhân quả nó đầu thai chứ mình có đầu thai đâu mà con chết con đầu thai <laughs> con chỉ chết là cái cái quả của con đó, nó là chín ruột rồi ừ. thì còn ba cái hồn của con nó lên thôi chứ nó đâu có còn con đâu mà đi đầu thai con chết con không có đầu thai thì hàng ngày cái hạt của con nó nó lên đó không con hiểu về nhân quả mà vâng. nhân quả nó tái sanh thì hàng ngày con làm những hành động thiện ác à, nó đã lên hết rồi Ừ. rồi bắt đầu bây giờ con chết là tại cái trái cây cái thúi cái hạt con nó lên rồi rồi ừ. còn bây giờ nó còn sót cái hạt nào đó thì bắt đầu cái nó thúi thì nó lên lên nữa chứ thôi nó đâu phải một đâu cho nên nhìn qua cái cái nhân quả thảo mộc thì xét qua cái nhân quả con người thì người ta đã từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh nhưng mà không ngờ là một cái cây thì nó bao giờ nó cũng nó nó nó cũng có nhiều quả mà nó có nhiều quả thì nó có cái nhiều cái cái cái hạt của nó cái nhân của nó để nó lên thì trong khi đó nó đang lên chứ nó đâu có nằm đó mình nhìn qua nhân quả mình biết là giờ khi mình chết là chẳng qua là cái trái cái cây đó nó chết rồi thôi chứ còn sự thật là quả nó quá thời nhiều rồi cũng như bây giờ con chết là cái cây đó chết mà cái cây đó chết nó nó để lại biết bao nhiêu quả không biết cái quả là cái thọ khổ của nó đó rồi bắt đầu trong quả đó nó có cái nhân thì tiếp tục cho nên cái cây con chết chứ cuối cuối cùng nó còn cái quả nào mà nó còn cuối cùng là bây giờ cận tử nghiệp cho con là cái quả cuối cùng <laughs> nếu mà cái cận tử nghiệp con nó không nó không có thì tức là cái cây cây nó chết mà cái quả cái cận tự nghiệp nó không có thì coi như nó đâu có tái sanh nữa đâu còn cái cận tự nghiệp đó là ở trước những cái hạt cuối cùng cái cái cuối cùng của nó nó đi tái sanh cuối cùng thân con chết mà cái cận tử nghiệp con không thấy rắn cắn hoặc là lửa cháy con sợ hoặc là cơn đau con hoảng sợ con làm đủ thứ đó. thì cái cận tư nghiệp đó là cái quả cuối cùng của con cái cây đó chết mà nó còn lại cái trái cuối cùng nó lên <laughs> còn nếu mà không có cận tư nghiệp con thấy con thanh thản an lạc như sự không có cái nghiệp gì hết thì thì coi như là nếu mà con không tập luyện được như vậy thì làm sao cái cây nó chết vậy chứ nó có cái quả cuối cùng của nó cũng như bây giờ cái cây mít đó nó bị cái mùa nắng này nó chết nhưng mà những cái quả cuối cùng của nó đó nó sẽ lên cái cần tự nghiệp trước khi nó chết nó có cái quả cần tự nghiệp <laughs> cái quả cuối cùng rồi nó mới chết chứ cái cây mít nó còn sống thì phải nó mới ra quả mà bây giờ nó còn sống thì tiếp tục quả mà sắp sửa nó chết rồi thì cái quả mà nó nó sắp sửa chết cái quả đó là quả cuối cùng của nó gọi là thành tư nghiệp và tôi chứ không ai là con chết mà đi sang cây mít là chết nó sang ra cây mít khác đâu được con chết là cái cây còn cái quả là cái hành động thì ác nhân quả